Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại ở đây Sau 5 ngày tôi chưa ra bất cứ một cái clip nào cả Có rất là nhiều anh em hóng Rất nhiều anh em là nhắn tin liên tục vào trong fanpage Cũng như là comment ở trong các, các cái video Thậm chí là có anh em còn đào lại những cái video cách đây 3 năm Sau đó comment vào <laughs> Tôi biết Đấy <clears throat> Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ phải quay lại vào cái thời điểm thích hợp Tôi định là sau một tuần cơ Nhưng mà thôi, thì 5 ngày tôi nghĩ là một cái khoảng thời gian quá dài Đấy, đối với cả tôi cũng như anh em Nói thật với anh em là tôi cũng muốn ra clip lắm Đấy, nhưng mà thôi để từ từ, để anh em vào trong rank Anh em chơi, sau đó anh em à, cảm nhận được những cái gì mà tôi nói Sau hai cái clip mà tôi nhận định update Nó là đúng Đấy, thì tôi mới quay trở lại đây tôi nói chuyện tiếp với anh em Anh em thấy không? nhà tiên tri Tuấn Cơm <laughs> Tôi có dự đoán là sau một tuần nữa Greater là thành meta Đấy, anh em thấy không? Thực ra chưa đến một tuần đâu Tôi nghĩ là chỉ khoảng sau cái clip của tôi nó khoảng một hai ngày thôi là nó đã thành meta rồi <laughs> Anh em thấy đánh Greater nó rất dễ ở tô một Và nó rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại Đấy, Trong một cái meta mà theo tôi đánh giá Nó là meta Hyperon Đấy, cái meta của Hyperon chơi những cái đội hình thấp tiền Chơi những cái đội hình mà ron ở level thấp Đấy, anh em thấy chuẩn chưa? Anh em nào mà thấy chuẩn thì anh em cho một like nhá Cho ngay một like coi như là thể hiện cái sự công nhận của anh em đi nhá Trong cái việc tìm tòi ra meta của tuần cơm <laughs> Tôi cũng muốn có một cái khoảng thời gian nó khoảng 5 ngày đến một tuần Để cho anh em chơi, anh em cảm nhận được cái meta Cũng như là bản thân chính tôi tôi cũng là cái người mà cũng chơi giống như anh em vậy Thì trong cái khoảng thời gian tôi chơi thì tôi có thể là Tôi ờ, xem xem là meta nó như nào Sau đó đúc kết để ra một cái đội hình gì đó mà có thể là counter được meta Ở cái thời điểm hiện tại thì có thể là Greater là một cái đội hình mà chúng ta nhắm đến để counter Bởi vì là có rất nhiều người mặc dù là Tôi nói thật là tôi ra clip ý, thì anh em cũng làm theo, anh em chơi thì cũng top một nhiều đấy Nhưng mà những cái người mà người ta chơi cái hệ mà không phải là cái hệ đam mê Greater ấy Thì người ta phải nói là rất là ức chế với cái bộ chói Cái bộ chói là một trong những cái bộ mà tôi thấy là đa phần các anh em mà có trao đổi, chia sẻ với tôi Hoặc là có comment vào dưới những cái clip của tôi thì đa phần nhá là mọi người là rất ghét cái bộ Greater tôi phải nói thật là như thế những cái người mà người ta không chơi Greater ấy mà người ta gặp Greater là người ta rất bực mình người ta rất ghét trong đấy là có tôi bản thân tôi là cũng làm cái người mà không thích chơi Greater đấy, bởi vì nó khá là gây nghiệp cái bộ beat với cái bộ Greater là hai cái bộ mà tôi nói thật với anh em là tôi bỏ lâu lắm rồi đấy, anh em làm mà theo dõi tôi mà có gặp tôi ở trong rank là anh em thấy là tôi không hề chơi beat hoặc là greater là tôi không có dùng để leo rank đâu đấy tôi thường là tôi bây giờ tôi chỉ chơi hệ bắn trưởng thôi tôi thường là như thế nó đỡ như là gây nghiệp hơn nó nhẹ nhàng hơn đấy và nó cũng nói chung là ít người chơi bây giờ thì người ta thường là người ta chơi những cái bộ vật lý nhiều hơn anh em ạ thế tôi lại chuyển sang tôi chơi bắn trưởng Đấy anh em thấy là kể cả cái trận này nhá Nó ra full lần Witcher nhá Nhưng mà tôi không chơi đâu Tôi không chơi vật lý đâu Đấy, tí nữa là tôi đây là anh em thấy là tôi chơi trận này là tôi chơi gót rồi Không nói nhiều anh em nhá Đấy, còn gót gì thì hồi sau sẽ rõ Và trận này chắc chắn là tôi chơi bắn trưởng Đấy, mà thực ra để nói mà chơi gót ấy, thì tôi chơi cũng rất là hay ừ, Tự tin là mình đánh hay Nhưng mà anh em thì nhiều anh em gặp tôi trong rank thì cứ nghĩ là tôi sờ spam gót Thì không phải nhá, tôi tôi thực ra tôi chơi rất nhiều bộ bắn trưởng khác Ví dụ như bộ 9m cũng rất là ok Đấy, hoặc là những cái bộ khác nó liên quan đến mết mà thực ra là có rất nhiều bộ mà anh em chưa biết được. Tôi lấy ví dụ như đợt trước tôi có ra cái bộ Tam Pháp Sát Long ấy. Đấy là cũng là một trong những cái bộ mà nó kết hợp, nó rất hay. Nó kết hợp những cái quân bài vào và nó kết hợp với cái bộ mết. Rồi nó chơi đam theo kiểu đam tổng hợp thì nó rất là hay. Ngoài ra anh em có thể lên được 12 thì nó có rất nhiều cách kết hợp khác nhau. Đấy, thường là tôi chơi cái bộ mết là tôi có mấy cái bài nó cũng khá là dị. Nhưng mà từ từ tôi sẽ dần dần nội ra clip anh em nhé cái đấy nó thuộc về cái phần gọi là bí kỹ rồi nó không thể ra đều như phát tranh được đấy nhưng mà nói chung ấy là mình thông thạo bộ hết nên chơi gì nó cũng dễ các anh em mà gọi là theo dõi lâu năm fan cứng của tôi ấy, thì anh em quá hiểu tôi tôi chơi cái gì mà tôi chơi nhiều tôi chơi cái gì mà tôi thông thạo chơi hay là anh em biết ngay đấy, nhắc đến tuấn cơm thì nó chỉ có hunter với cả mết thôi đấy gót là những cái bộ mà thông thạo nhất Ngoài những cái bộ thông thạo nhất ra Thì những cái bộ còn lại thì nó cũng thông thạo Nhưng mà không bao giờ chơi <laughs> Chỉ ra gọi là làm content ra clip thôi Đấy, Nhưng mà vẫn thông thạo nhá anh em nhá Không phải không Nhưng mà nó chỉ khoảng thông thạo 8, thông thạo 7 thôi Còn có những cái thông thạo 10 nó khác Mà nói chung ấy là mấy cái bộ thông thạo 10 ấy Thì phải nói thật với anh em Thú thật với anh em là tất cả các beta Tôi đều chơi hệ bắn trưởng để tôi leo rank queen cả Cái bộ mà vật lý duy nhất mà tôi chơi để leo rank queen ấy Nó là bộ Hunter Có lẽ là chỉ là có bộ Hunter và thêm cái bộ mà nó hơi có một chút gì đấy vật lý Đó chính là cái bộ gọi là Tam Pháp Sát Long hơi vật lý một chút thôi Ờ, cũng là một cái đỡ phải tranh bài người khác Nhưng mà cũng rất là ok Được top 2, top 3 được rồi, không cần top 1 Đấy, top 1 thì khó, phải nói thật là khó bởi vì meta này này Nếu mà muốn chơi top 1 ấy Thì là gì? Là anh em chỉ có con đường là Greater hoặc là Beat Hoặc là Clyde Đấy, đấy là những cái đội hình mà Hyperon ở level thấp Chơi bằng co hai tiền, ba tiền Rất ok Ra cả Dominator tôi không chơi nha anh em nhá Tôi quyết định là tôi không chơi cái bộ Gladiator nữa Đấy, bây giờ là mình là mình sẽ chơi là ngược meta anh em nhá Counter lại meta Đấy, đi ngược lại số đông thì mình sẽ là cái người thành công anh em hiểu không nếu mà nhiều người chơi Gladiator là cũng không hẳn là ngon đâu và một trận nó bốn ông Gladiator hoặc là bốn ông Clyde hoặc là bốn ông Beat thì nó là cái câu chuyện là chỉ có một thằng là vô địch thôi nhá còn những cái thằng còn lại rất có thể là sung hố Tôi đảm bảo với anh em luôn Kể cả nó là meta đến đâu chăng nữa mà anh em bốn thằng chơi cùng nhau thì cũng chắc chắn là xuống hố Đấy nhưng mà lại ừ, sướng cho những cái ông mà chơi lại đấm được cả bốn thằng Đấy ví dụ như meta beat 9m đấm được cả bốn thằng luôn Đấy được không? Ok không? Ra hai con sói này <clears throat> Lấy không nhỉ? Lấy hai con sói Nhưng mà ra ngoài tôi muốn up cấp Up cấp thì chỉ được một con sói bán, bán full lần Witcher đi thì bây giờ chưa được Bán ba con phía dưới à? Không, hai con thôi Giữ lại con Tinker, con Tinker này cần này Có lẽ là tôi sẽ bán, nếu mà thắng round này thì tôi sẽ bán con CM nữa thôi Sẽ bán con The Saw đi để để mua con con sói ở round này con sói này mà lên hai là nó tín lắm đấy anh em ạ tín lắm uy tín lắm à, chơi luôn chơi luôn chơi luôn nhưng mà không chơi wario nhá đây là tôi gọi là cầm tạm rồi đấy đầu game này anh em biết là phong cách chơi nó là oánh chuỗi thắng đó, tôi cầm tạm con này lên hai sao ba đô hai sao tôi cầm tạm tôi chơi thôi gọi là làm tăng cơ thì thôi phía trên đấy mà hên hên ra là con mèo là chơi là ngon này kẹp với cả sói là thứ nhất là gì khỏe thứ hai là đẩy được Ui, đây rồi anh em ơi, vừa đúng nhà tiên tri tuần cơm. <laughs> tôi cứ như là tôi tôi tôi tôi, tôi mua hai con sói đấy để cho cái round này ấy. Trời. Phục mình thật đấy. Thế bây giờ Fallen Witcher cần không? Con Fallen Witcher đóng vai trò là gây đam. Bây giờ bỏ Fallen Witcher ra. Bán Fallen Witcher đi. Thực ra thì bây giờ vẫn có đam Đẻ nhiều hơn Kẹp với cả đỏ vào thì nó sẽ trâu hơn Đầu game thì mỗi con cộng 150 máu thì nó rất tin đấy Đấy với cả đam bây giờ nó gây là bởi những cái con đệ Những cái con đệ đam to nó sẽ có thể là gây đam được Ngoài ra thì vẫn có một cái con gây đam nữa Đấy chính là con Sky Breaker ở đây Thì tôi nghĩ là vẫn ổn Bây giờ chỉ cần ra một con mèo nữa quá thừa đam luôn Hai con mèo nó nhảy với nhau thì thôi rồi anh em ạ đấy mà vẫn chưa ra <clears throat> thêm con mèo nữa nhỉ xin xin thêm con mèo nữa thì thì thì đẩy kinh lắm ấy rồi đã, tạm thời là cái thời điểm hiện tại là như này đã rồi tính xem là round sau gặp ai nào Không hiểu sao nhá Từ lúc Covid xong là mình nhìn cái bảng này rất chậm Trung Quốc hai chữ Có tinh cơ hai sao Có vẻ khỏe Round sau khi là để cẩn thận áp cấp lên thôi anh em ạ <clears throat> Nó có tinh cơ hai sao và Nó đây là nó có cái con hút mana là nó có thể bơm mana vào Bơm mana cho tinh cơ bắn liên tục thì Nếu mà cẩn thận thì tôi vẫn áp cấp Thực ra nhìn cái đội hình này thì Nếu mà đẻ sói ra này rồi đẻ uh, đệ lợn ra thì chắc là cũng đỡ được những cái cú tên lửa thôi nhưng mà thôi tôi đánh vẫn cẩn thận anh em ạ đấy tôi mặc dù tôi có ba con chó sói ở đây gọi đệ ra là được 6 con đệ nhưng mà thôi cẩn thận thì mình cứ áp cấp và giữ chuối anh em ạ mà ngoài ra để áp cấp thì tôi còn có một cái lợi thế nữa là tôi sẽ có thêm cái con Heaven Bomber vào Để lấy được cái um, cái công nghệ mech Mà chuyện này đồ khéo quá anh em ạ <clears throat> Trông đồ chán thật sự luôn đấy trồng đồ này không chơi gót được Không có viên ma lăng nào cả Không có một viên ma lăng nào mà đồ thì nó kiểu đồ này nó cũng không phải đồ đánh vật lý ấy. Nó cũng chả phải đồ đánh tăng Đồ này nó là cái đồ kiểu siêu lết kiểu kiểu kiểu kiểu như là phải ghép kira kia các thứ mới cần mà đồ này đầu game mà đánh không đánh chuỗi khó đánh chuỗi lắm đầu game linh là ổn luôn linh cái là ấm luôn đến round 15 luôn anh em ạ nhưng mà không có Berlin cái chán đấy Ăn được không? Tôi nghĩ là ăn được thôi Tôi đã cẩn thận áp lên 7 rồi Còn làm sao mà thua thằng này <clears throat> Mất chuối này thì hơi sida Mất chuỗi này thì hơi sida Cái đội hình này này thực ra là nó vẫn có thể mất chuỗi bất cứ lúc nào Cái lý do là sao? Không có đam anh em ạ Đấy thế tôi mới nói là cái việc mà có một cái bờ linh đầu game hay là một cái um, cái cái cái, uh, búa xét ấy đầu game nó ấm lắm sói lên được hai này áp không rôn cái nữa nào Bây giờ kiếm được cái con nào nhở Được thôi được up lên Cho thêm hai con Heaven Bomber vào Nhưng mà như này thì hơi thiếu đam ấy nhá Nó chỉ gọi là tăng to hơn thôi Nhưng mà nó nó, nó, nó thiếu đam anh em ạ Mày trông có vẻ thiếu đam quá nhở Đồ đồ nó hơi hơi hơi lởm Bây giờ ấy mà cái con Heaven Bomber của tôi lên 2 sao thì nó vẫn chưa gây được đam bởi vì là nó không có cái viên ma lăng Thế nên là cái cái trận này quyết định đánh chuỗi thắng là một cái quyết định sai lầm của tôi đấy anh em Thực ra thì cái này là gọi là đã bị chót rồi thì cố thôi Cố đâm lao phải theo lao thôi chứ còn thực ra như này thì gặp thằng top 3 một cái là coi như là toang luôn đấy Chơi Clyde kia thì ăn thì đéo được Ui ôi gặp luôn này Mày bùm tối đê Tuấn ơi Rồi xong rồi ăn nổi không Thằng này làm đéo có đam Không có đam để đánh đánh xuyên vào bọn này anh em ạ <clears throat> Cái bọn này nó có giáp khổ Ăn nổi không Không được Nó ghép được bốn cơ lai vào rồi Không có giáp để Không không không không, không đánh được xuyên giáp này Nhìn con rơi của nó thoải mái nó gây đam kìa Xong rồi Chán thật sự luôn á Mà cái bộ lai bây giờ mạnh thật đấy Công nhận Live bây giờ Úi ôi sao không ra sớm một round bạn ơi Bây giờ mới ra Giờ so này Nhưng mà cần đéo giờ so nhỉ Giờ so ờ, Bây giờ Bây giờ không cần Bây giờ tôi có cái con ờ, Con con Sao đi vô ở lên hai sao rồi Cho sao đi vô hàng ngon hơn anh em ạ Không cần Đấy bơn mana xong rồi hút mana đối thủ búp vào bên mình ờ, ok hơn nhá. Ui cả thằng 6 Wario to thế. À chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Chưa đủ, chưa đủ, thằng này mới là ba con thôi. À đâu, đủ rồi. À đâu, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. <laughs> Covid xong là bị thế đấy anh em ạ, di chứng, di chứng Covid. Ảo thật sự đấy. <laughs> à thôi, chưa quên quên quên. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Đấy, Tôi bảo tôi là có cái kiểu là bây giờ tôi bị di chứng sau Covid ý anh em ạ Hậu Covid nó cứ nhớ nhớ quên quên ấy Thực ra là hôm nay ấy là cũng là có một cái bản danh sách là cảm ơn các anh em mà đã donate cũng như là đã đăng ký hội viên mới và gia hạn hội viên ở trên kênh thì hôm nay tôi cũng định cảm ơn có một cái bản danh sách thế nhưng mà tôi lại quên mất là cái file đấy tôi liệt kê ra tôi lại để ở đâu đấy thì tôi chưa tìm ra để mà tôi cảm ơn được cho anh em thì ngày mai tôi cảm ơn các anh em nhá sorry anh em là hôm nay thì trong clip này thì chưa cảm ơn được anh em rất là sorry anh em Đấy, nhưng mà hứa với anh em là ngày mai sẽ có cái bản danh sách liệt kê đầy đủ nhá Có anh em sẽ thấy là trong cái clip này Mặc dù là donate cho tôi, mặc dù là có đăng ký hội viên mới Cũng như là có gia hạn hội viên nhưng mà chưa thấy tôi cảm ơn Là bởi vì là Đấy, tôi cũng chia sẻ là đầu óc sau khi mà bị nhiễm covid xong tôi cảm giác như là tôi đã cái trí nhớ của tôi nó đã xa sút rất là nghiêm trọng bây giờ tôi có ghi tôi có một cái file mà tôi ghi những anh em donate vào ấy xong rồi tôi liệt kê ra tôi để vào trong một file nhưng mà tôi không biết là tôi luôn lưu nó ở đâu đấy khổ đấy bây giờ tôi quên mất à đấy bây giờ tôi lại còn nhớ ra một cái nữa cơ đấy là trong clip này là tôi chơi cái gì và tôi làm cái clip này là nội dung của content ngày hôm nay là ra sao thì tôi vẫn chưa có tiết lộ anh em tôi vẫn chơi từ nãy giờ tôi <laughs> anh em nhìn thấy tôi mua sói này tôi mua các cái con là, là, là, là, là goblin này mech này đỏ này linh tinh hết cả lên nhưng mà vẫn chưa anh em vẫn chưa biết là tôi chơi cái gì có phải không <laughs> tôi tính rao đã anh em nhá xem gặp thằng nào khổ <clears throat> từ từ đá nào xem nào đấy tôi nhìn cái này nó rất là chậm anh em ạ khổ thế chứ này rồi, vẫn chưa gặp còn có chuỗi nhá, vẫn có cơ hội của anh nhá, có chuỗi ăn tiền. Ok. <clears throat> Đấy, tôi còn quên tôi không xếp lại lao quái rồi anh em ạ. À. Đến lao quái tôi còn quên đây này. Trời ơi. Bây giờ mình đang nói gì nhỉ? <laughs> Bây giờ tôi đang đang nói đến cái việc là là là chủ đề ngày hôm nay. Đúng rồi, vẫn chưa chia sẻ đúng không? Cái clip ngày hôm nay tôi xin được làm cái clip này theo yêu cầu anh em nhá. Cái yêu cầu này là yêu cầu của hai người anh em Bùi Quân Thạch và anh em Quang Minh Trần Đấy, đó là hai anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ Lava Saman làm co, dồn đồ cho Lava Saman và kết hợp với cả uh, God và Warlock. Đấy, hôm nay tôi sẽ chơi. Nhưng mà có vẻ như là Lava Saman ở trong trận đấu này nó bị tịt đẻ rồi anh em ạ. Nó bị tịt đẻ rồi. Trông từ lấy giờ đây là round thứ 15 rồi. Sau 15 round mà bây giờ tôi vẫn mới chỉ có một con Lava Saman. Khó chịu thật sự. Rồi Tham tí anh em, tham tí, tham tí, tham tí Tham tí mặc dù là tôi cũng cho góp là được rồi đấy Nhưng mà tham tí anh em à, Bây giờ tôi vẫn muốn là có free roll Nên là tôi chơi kẹp hai con mèo vào vẫn có đam anh em ạ Vẫn chơi được hai con mèo vào Nha anh em nhá Kiếm tí Như này là vẫn có đam đấy Ok Ui Velomancer 2 sao ở cái rau này á Sợ thật sự luôn Ui mà sao nó đấm khỏe kìa Đấm lực thế Velomancer đấm lực này Ủa Cướp điên búa xét ạ à. Đồ đẹp thế nhờ Ra mèo nhưng mà không chơi nữa anh em nhá Chơi tạm hai con thôi Chuyện này thọt tiền quá rồi Họ tiền quá là chuyển luôn nhở bốn đỏ vào luôn được không bốn đỏ lên 8 là, là kẹp bốn đỏ vào bán cái này đi bốn đỏ level 8 Như này hơi yếu Tôi nghĩ là phải lên 8 kẹp thêm cái con uh, Búp Mala vào Nó mới chơi được anh em ạ Không làm gì mà chơi được đâu thọt quá anh em ơi Nói chung là tiền mà level 8 mà nó chỉ có rơi vào tầm 10 tiền này thì đúng là quá thọt rồi Bình thường ấy là tôi chơi ở level 8 ấy Mà chơi gót thế này là chơi ở level 8 là tôi ít nhất nhá là phải được 30 tiền 30 tiền ở round 16 Đấy còn lên round 17 này thì Ui lại thua anh em ơi Round 17 này là thường là tôi sẽ là khoảng 40-50 tiền rồi Đấy, nhưng mà chuyện này nó quá thọt luôn do cái cái cái giai đoạn đầu ấy bởi vì thế này này tôi ôm nhiều ấy tôi ôm nhiều bài nhưng mà tôi lại bị thua anh hiểu không tôi không giữ chuỗi bình thường mà tôi ôm như thế là tôi thường là tôi hay giữ chuỗi lắm và trận này không có đồ anh em ạ nên là không thể giữ chuỗi nếu có đồ thì nó khác đồ một cái bờ linh đầu game thì nó đã ổn áp lắm nhưng mà bây giờ nó không có thì biết làm nào chán thật sự bây giờ chỉ hy vọng là này gặp bây giờ gặp cái thằng mà đang có chuỗi kìa chuỗi cộng 7 kìa cắt chuỗi Đấy để bây giờ là gỡ lại những cái gì mà chúng ta đã mất Thế thôi Nhưng mà bây giờ khó đấy Đội hình này thì vẫn chưa chưa chưa ăn được đúng không Nhìn nó biết là, là khó ăn rồi Bởi vì làm sao Bởi vì là bây giờ này chúng ta là kẹp vào là Đỏ đúng không bốn đỏ kết hợp với cả Mèo Thì cái này chưa có gót Chưa có gót Chưa kẹp được gót vào Thì bây giờ là chỉ hy vọng là đam tiến được con mèo thôi Đấy, để đánh gây đam được với bọn Clyde chắc chắn là phải dùng cái cái đam thuần của con mèo rồi Mà kể cả tôi có chơi gót thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu Nếu mà bốn gót mà co là con Heaven Bomber này thì làm gì bắn được xuyên qua cái giáp của cái bọn Clyde đâu, đúng không? Đấy, nên là nó khó ở chỗ đấy bây giờ Khó phết đấy, bài này Ô, mất chuối mẹ rồi ui rồi ôi Canh mãi tính toán mãi cuối cùng lại thằng khác nó đớp ạ à điền thế nhờ Cay thế nhờ Wow Thọt quá rồi anh em ơi Mà bây giờ nó, nó, nó cũng không mạnh cơ ấy Đội hình nó không mạnh ấy Toàn một sao Hay là thôi nhờ Bán bố nó mèo đi Thực ra là bây giờ bán mèo thì nó cũng chưa có tròn tiền 20 tiền Ở round 20, 20 tiền level 8 Còn lâu mới lên 9 anh em ạ à. Trời ơi Trận này sao mà tôi thọt thế này Bình thường ấy là đối lại bình thường ừ, đúng rồi Cái này thì riêng, riêng cái này tôi rất nhớ Bình thường ấy Ở round um, 20, 21 ấy Lên round 21 là thường là nó sẽ là lên 9 đấy anh em <laughs> Thường nó lên 9 mà Lên 9 đấy nhá Là lúc đấy là ở level 8 là, là đang 50 tiền và đang up dần lên 9 rồi đấy Chứ không phải là lên 9 lúc đấy là hết tiền đâu nhá Lên 9 là nó ít nhất nó phải dư khoảng 30 tiền nữa Đấy nó thế cơ anh em ạ à. Ui rồi ôi bạn ơi sao bạn không gặp tôi sớm hơn Có phải là tôi đớp cái chuỗi của bạn không Trời Cay thật Wow nghĩ lại thấy cay ôm một đống sau cuối cùng là là bị ờ, người khác đớp đâm cái chuối đen ấy đen ờ, gặp sau đúng một rau anh em ạ thế là mới đen mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi lúc ấy tôi đã chuẩn bị à, ăn cái chuối từ khoảng rau 15 rồi chứ 14 15 mà tôi đã chuẩn bị đớp cái chuối ấy rồi ai ngờ gặp ở rau thứ 19 ạ gặp rau cuối cùng luôn tại sao bạn không mạnh lên một chút để bọn nó không ăn được <laughs> đen thật đấy Nhưng mà thôi nói thế thôi thì cũng phải nói nói đi nói lại là nếu mà bạn mạnh hơn thì chắc gì mình đã ăn được <laughs> Đúng thế chắc gì bởi vừa nãy anh em cũng thấy là cái con Berserker ấy Nó cái đoạn giai đoạn cuối nó chỉ còn một mình nó solo với cả con Heaven Bomber thôi Đấy thì nếu mà bạn mạnh hơn một chút nữa thì có khi là mình cũng không ăn được <laughs> Thôi hiểu chấp nhận số phận anh em ạ Chuyện này cũng phải căng này <laughs> Hết tiền rồi anh em ơi, chơi ở 8 thôi Không lên 9 nữa đâu Trận này ờ, <clears throat> Nếu mà tính toán chuẩn là sẽ chơi ở 8 Tính toán chuẩn đấy Là form là bốn đỏ level 8 là có vẻ ok Ron Lava Saman 3 sao Lên 9 là sẽ là 6 đỏ 6 đỏ kẹp một co đã Xong rồi lúc đấy thì mới tính đến cái việc là chuyển dần sang Warlock Theo tôi là như thế Hiện tại thì có thể là sẽ chơi là bốn đỏ kẹp với cả uh, Heaven Bomber thì nó sẽ là bây giờ còn tí nữa thì nó sẽ là Sao Ripper Tôi nghĩ là như thế Sao Ripper tạm thời làm co đã Trong lúc đấy chúng ta sẽ tìm Lava Saman 3 sao Thì kiếm trong nơi kiếm cái con Zipper 2 sao để gánh co Làm co trong cái bộ gót đỏ đã anh em ạ Từ từ đã chuyển từ từ thôi hoàn toàn <clears throat> Cảm giác bây giờ thằng nào gặp thằng nào cũng thua Cay thật ơ ờ, nhưng mà được anh nhà đỉnh anh nhà rubik cướp được cái, cái chiêu của con thunder spirit hay quá được quá bạn ơi hay quá hay quá rồi ui rồi toàn ra cái gì không biết tôi là tôi cần cái con đỏ hai sao thôi anh em ạ nhìn cả cái con lava saman nhá stom saman nhá Skull Hunter toàn một sao Swordman vẫn một sao Tức là cái cái trận đấu này nó rất đen luôn Còn những cái gì mà tôi ôm từ đầu Nó lại bây giờ nó lại Không chơi đấy Nó lại như thế Bán hết đi rồi Bây giờ còn bài những cái bài nó bị yếu à So với cả người khác Ui ôi ra rồi cái con con con Omen rồi kìa khỏe quá anh em ơi cảm giác nó đập cho ba phát chết một con thôi xong rồi bắt đầu cảm giác bị toang rồi này tầm <clears throat> này eco giữ máu thôi anh em ạ à. kẹp hai eco và giữ máu nhưng mà tôi nhìn ở đây là round 22 rồi mà bây giờ vẫn mới chỉ ra được có hai con lava chưa lên được hai sao luôn Thế thì đến bao giờ thì cái con này nó mới lên <laughs> ba sao Tôi nhớ đấy là cái cái cái cái đội hình này ở cái trận trước ấy Cái trận mà tôi chơi tôi roll cái con người nước ở ở level 6 nhá là tôi roll cái con người nước mà đến tận round 25 là tôi tôi tôi ra là cái con người nước hay là 27 đúng không? Round 27 là ra được cái con người nước 3 sao Thì bây giờ ít ra là nó cũng phải ra được 6 con rồi chứ nhở và trận này khác là tôi up lên 8 anh em ạ Đấy tôi không roll ở level 6 mà tôi roll ở level 8 Nó cũng có cái sự khác biệt Đấy tôi roll ở level cao và tôi mất tiền tôi up cấp Tức là tôi chơi là nó cũng khá là đen đấy nhá Trận trước thì nó cũng là đen Mà trận này nó cũng là đen Trận trước là roll ở level 6 mà đến round thứ 27 mới lên được co 2, 2 đô lên 3 sao Trận này thì rút kinh nghiệm là lên 8 để kẹp 4 đỏ kết hợp 4 gót Để chơi rút kinh nghiệm lên 8 nhưng mà Mẹ ơi, trời ơi, bây giờ lên 8 rồi lại không có tiền roll là bây giờ nó vẫn chưa lên hay sao. Tôi nghĩ trận này có khi phải rau <laughs> 40. Thế thì chắc chết anh em ạ, lên ra 40 mà lên con Lava Saman lên 3 thì lúc đấy chắc toàn mẹ mất rồi. Mà lúc đấy nó nó mới chỉ là ở level 8 thì thì, thì đỡ làm sao được. Không anh em nhá. Chắc là cố lắm thì cũng chỉ 30 thôi, không game này coi như là xác định đóng không? Không chơi được rồi Run đéo ra này anh em này Chuyện này làm sao ấy Chuyện này rồi chết rồi Chuyện này như kiểu nó bị ma ám rồi anh em ạ Rõ ràng luôn Đang luôn rất nhiều level 8 Không ra luôn nhá anh em nhá Thôi có lẽ là không có form là 6 đỏ đâu anh em ạ Chỉ chơi ở 8 đến chết thôi anh em ơi Bán Bán luôn Storm Saman Không chơi được anh em ơi Trận này là chỉ có một phát là form luôn bốn mua lóc luôn thôi anh em <laughs> Hết tiền rồi anh em hết tiền rồi hết máu rồi đây lao lao 24 rồi anh em ạ à. không còn sớm sủa gì nữa đâu không còn sớm nữa đâu anh em ơi tầm này rau sau là bọn nó bắt đầu form được đủ bộ và nó sang nó đấm đấy anh em ơi rau sau là có cái gì là có món đồ cam rồi mà chả nhẽ lại bây giờ vẫn chơi mấy cái đội hình ở giữa game làm sao mà chơi được bây giờ là phải coi như là form luôn anh em ạ à. chứ còn lại tiếp tục lên quát đỏ nữa thì là phải lên up 9 cơ anh em 9 thì nó mới là ừ, coi như là gì hai gót kết hợp với cả 6 đỏ và kẹp một co đúng không nhưng mà phải chơi level 9 mà bây giờ không có tiền với cả một cái nữa ấy là cái kinh nghiệm của tôi ui thằng này nó dồn đồ cho con Scottman này ảo ấy ảo rượu ấy chơi gót à gót Scottman à đúng không đâu không phải không phải không phải không phải ảo rượu thật sự nhưng mà thằng này nó áp 10 luôn ạ à vãi đái thật sự Up 10 mà ở round 20 24 đã up 10 rồi Thôi xong rồi anh em ơi Lava mày ra hộ tao cái Lava ơi 25 Round 25 vẫn mới chỉ có hai con Lava Ôi ôi hay là xin phép anh em Quang Minh Trần với anh em Bùi Quân Thạch là là <laughs> <laughs> thật Có khi là phải xin phép anh em Quang Minh Trần với anh em Bùi Quân Thạch cho trận khác chơi Lava thôi Trận này trông cảm giác nó không chơi được rồi anh em ơi Round 25 rồi vẫn hai con ạ à. <laughs> Đúng như tôi nói đấy Chắc phải ra 40 mới lên được Trời ơi tôi còn 66 máu Ô 66 máu à 66 máu số đẹp phết nhở Số đẹp phết đấy có tín hiệu đấy Tôi nghĩ là đây nó là cái tín hiệu khả quan đấy Dừng lại con số 66 này là có vẻ như nếu mà tôi quyết định tôi chơi có khi bây giờ nó lại đỏ thì làm sao Ờ biết đâu này roll lại ra Lava Saman bây giờ này Không phải mẹ tưởng Lava Saman ạ à. Lava Lava Lava mày ra Mày có ra không Còn mẹ mày mới đéo ra Rồi ôi Tôi chết tôi rồi anh em ơi Nó đéo ra thật Thế thì 66 này là 66 lừa anh em ạ à. Chén thánh 66 lừa rồi Rao 26 Vẫn hai con lava anh em ơi Mày ra hộ tao cái lava ơi Mày ở đâu Con này nó bị tịt tẻ thật rồi Làm nào bây giờ Ôi nhìn kìa Thằng Warrior bây giờ nó bắt đầu to rồi Đây còn thằng này nữa này Thằng này còn chưa nói đâu <laughs> Làm thế nào bây giờ Ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ớ ờ, vẫn có khi ăn được này cướp được cái skill của con con con con ấy em ạ hay quá mày thế nhở quá mày luôn đứng đúng vị trí ở cái con ấy của con con con uh, thunder thế là cuối cùng uh, mày quá 66 <clears throat> có phải là một cái con số ổn không nhỉ à đây rồi ui rồi ôi nữa đi Trứng Ờ trứng coi như là một con lava Rồi Ờ nhưng mà không được Bây giờ lava có giải quyết được gì đâu Ờ à, đập trứng như con này vậy Anh em ạ à, không được rồi Không được rồi không được rồi Lava bây giờ có giải quyết được gì đâu Lava bây giờ thì vẫn mới chỉ hai sao Mà bây giờ cần gì Cần giữ máu anh em ạ à. Cần giữ máu đã Sống đã Đến lúc nó lên được 3 sao thì tôi nghĩ là quá muộn rồi cho co 4, 4 đô đấy anh em ạ Không được, trứng là bắt buộc phải đập Không có cách nào khác Cái nào vừa rồi mà nếu mà không đập trứng là toang Đây này, nhìn thế này, khỏe quá anh em ơi Ok Trông cảm giác đấm rất lực nhá Đấm rất lực luôn đấy Hồi máu đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Hay lắm, hay lắm, hay lắm Được, được, được Được, được, được, được, được, được, được, được, được, được, được. Hay hai bạn ơi ui được đấy nhờ cầm hòa được không còn hai con là cầm hòa dễ lắm này hay rồi tôi cũng chỉ cần cầm hòa thôi anh em ơi cầm hòa cho đến khi nào ra lava bây giờ 50 tiền luôn nhưng mà cảm giác luôn nó không ra anh em ạ đúng là có những cái trận ấy mà các cái con cờ ấy nó không chọn mình là mình không ra ở đâu đấy trận này là không phải lava saman không phải chơi bộ đấy không phải chơi cái bộ đấy anh em ạ nên là nó không ra cũng đúng thôi đấy anh em luôn nếu ra luôn ôi ra đi mày ơi mày ơi mày ơi nói thật chứ luôn từ lấy giờ là cũng cả trăm tiền rồi đấy không ít đâu anh em ạ à. anh em nhìn một nó lên 10 rồi là anh em biết là đấy nó là cả trăm tiền đấy có những cái thằng lên 12, thằng 3, thằng lên 10 hết rồi đấy, tôi bây giờ vẫn ở tạm đấy, luôn rất nhiều vẫn chưa thấy đâu cay thật ừ. vẫn hai con anh em ạ à không tính trái trứng nhá trái trứng không phải là lava tức là mới có hai con thôi à ba con đấy mới lên được mà bây giờ là round 28 rồi mới mới lên được có một con lava lên hai sao round 28 rồi tôi nói là, là đúng là nhà tiên tri tuần cơm <laughs> đúng luôn đấy anh em ạ à. round 40 nó mới lên được ba sao tôi khẳng định với anh em luôn trông giống là như thế mà ôi bạn ơi bạn đẩy nhiều thế tôi chết tôi rồi 52 máu này anh ơi Đây rồi, ui lava ơi Tao đội ơn mày đấy, mày tự ra của tao cái lava ơi Đừng để tao phải rôn Rôn thì đéo ra Thế mới cày Thật là như thế luôn ạ <laughs> Sắp khóc một lời rồi đấy anh em Đùa, thật là như thế luôn ạ Ra đi, ra đi, sắp chết rồi 52 máu rồi Tầm này lên 30, sau 30 là bọn nó hai đồ cam là bọn nó đẩy kinh lắm đỡ làm sao được một rau mười mấy máu thì không đỡ được đâu một rau mười mấy máu rồi có nghĩa là ba bốn rau là đi rồi quên mất quên mất chưa chỉnh lại cái cái cái, cái này chơi gót đỏ bỏ ra anh em ạ à. kiếm bây giờ kiếm warlock dần là vừa tôi mà ra đủ hộ là tôi chơi warlock luôn đấy uhm. bởi vì bây giờ gót đỏ ấy nó khá đuối rồi sau ra 30 là là là là cái bộ này là yếu rồi chơi co là phải chuyển co đó đây nhưng gặp mấy thằng Clyde này là không có đam chơi làm gì có đam đâu bây giờ ấy mà muốn có đam ấy thì chuyển luôn sang warlock xong rồi là combo anh em ạ à. chơi combo đam nó sẽ đến từ cái con uh, con doctor ấy chơi lọc cọc doctor và đam đến từ con lava luôn anh em ạ, à, có đang xuyên giáp thì mới chơi được bọn này Không như này đẩy nhiều lắm anh em ơi Ôi Lộ thương rồi, lộ thương rồi Cay thật Vẫn chưa ra <laughs> Anh em thấy không? Vậy rột đéo ra luôn ạ Thật Tôi phải khẳng định với anh em là trận này là trong cái cửa hàng này này Là nó không có con Lava Saman trong cái cửa hàng của tôi ý, là nó không có cái con đấy Tôi không roll ra được Khổ Đùa Đây rồi à, Đau quá đi mất tôi Đau đầu quá Cay thật đi không ra anh em ạ à. Trời ơi Anh em thấy không 30 rồi đấy 10 round nữa thôi là lên đến 40 rồi Nhưng mà <laughs> Anh em ơi Tôi nghĩ là 35 là tôi đi rồi anh em ạ à. 35 là đi rồi Lấy đéo ra vào 40 Còn có 38 máu anh em ơi Mỗi round 10 máu thôi Mỗi round chỉ cần 10 máu thôi là ít Số lượng máu là ít như thế thì 10 máu là 4 round là đi rồi còn đâu nữa Lấy đâu ra mà lên được đến round đấy Round 35 mà chưa đến round 35 đã đi rồi ý chết tôi rồi Trận này mới trông kèo thế nhờ Chọn sai rồi anh em ơi Thực ra là tôi nhận cái yêu cầu của anh em là tôi cứ làm theo yêu cầu thôi Chứ tôi cũng không theo bài anh em ạ Tôi không chơi theo bài Không ra luôn À Thôi chuyển thôi chuyển thôi chơi một combo thôi anh em ạ Khó thật sự đấy Chơi bằng combo thôi sắp đi rồi em ơi cay thế nhờ bình thường là tôi chơi ấy ví dụ như là làm content thì có thể là trận nào mà nó ra nhiều lava saman thì tôi mới chơi kiểu này đấy mà tôi chơi anh em cũng thấy là tôi chuyển nó cũng luật lắm và trận này bởi vì là mình cố để mình làm theo một cái yêu cầu của anh em nên nó hơi khó so với bình thường quá khó phải ừ, là là, là hơi khó đâu thế này nó gọi là quá khó luôn Chơi như này nó còn có đam anh em ạ à. Chơi như này nó còn có đam Đấy Chơi như này nó còn có combo nó còn có đam Chơi như thế kiểu Ủa thằng này dồn đồ cho cho cho Swordman ạ à. Vãi đái thật Đi cho bạn ơi Ui trâu phết nhở Rồi đó đồ cho Scottman có hồi máu trâu thế nhở Nhưng mà tôi cướp được cái trừ giáp anh em ơi Thằng này đi rồi đương nhiên là tôi với bốn con này thì nó sẽ không bao giờ chết rồi bốn warlock ở đây thì hồi máu bọn này sẽ không đủ đam để giết đâu và nếu mà thằng này nó lọt nó chỉ cần chết thôi ấy, nó lọt con này thì nó đi luôn bốn máu đi luôn level 10 làm cái gì bạn ơi level 10 làm cái gì đâu bạn ơi ơ dồn đồ cho con này hay nhở hay quá bạn ơi chơi content à đây chắc chắn là một youtuber giống tôi <laughs> ảo à, sự chắc chắn là content creator rồi cũng thể nào có cái chuyện là dồn đồ cho một cái con như thế được Đây rồi Đã có Dark Spirit hay quá Tất nhiên là quay trở lại cái việc là dồn đồ cho con Scottman Thì cái câu chuyện đấy nó sẽ có ở trên kênh này nhá anh em nhá Vào một trong những cái ngày sắp tới Đấy Content creator mà mình làm hết <laughs> Hay đấy, mạnh đấy anh em Mạnh đấy, không hiểu đâu nhá anh em nhá Đấy, nhưng mà cứ để tôi, anh em cứ để tôi <laughs> Ờ nhưng mà Lava Saman ơi mày ra hộ tao cái nhở Con mẹ nó vẫn từng đấy con anh em ạ, vẫn bốn con từ nãy giờ Trời ơi Tôi nghĩ là rơi vào tầm hơn trăm tiền rồi anh em ơi, chắc chắn luôn Không nói nhiều Chắc chắn là hơn 100 tiền rôn rồi đấy Ôi xong rồi Ôi gặp thằng này thì bay màu nhanh lắm Rồi ôi nhìn cái gọn Glide nó ra lên Berserker ba sao Thôi rồi Ui rồi đồ thì nó gọi là mắc binh rồi nhá ba tia rồi hút máu trừ giáp Xong rồi anh em ơi Chuyện này quang quá Mặc tay lên tí vậy Hết tiền luôn anh em ơi Sắp chết rồi anh em ơi Lava ơi mày ở đâu mới ra hộ tao Không đợi mày ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi Ôi rồi ôi, hết tiền rồi 12 tiền đâu ra ấy 10 tiền 8 tiền Ui, ra thêm một con nữa nhưng mà vẫn còn tận ba con nữa cơ Bây giờ ba ba rồi Đúng thật Đúng là như thế anh em ạ à. Làm sao để lên chín được để mà kẹp Warlock nhở Nếu mà như này ấy 6 Warlock phải ở level 9 mà Ở level 9 là hai gót 6 Warlock Nếu mà lên được Lava Saman thì vẫn chưa lên được 9 anh em ạ à. Lava Saman 3 sao vẫn không lên được 9 cơ Chết rồi Ngoan quá Combo đẹp hộ tôi cái nhá Cho combo đẹp phát nhá Rồi xong rồi ta lông hai sao kia thì nó bắn thì, thì, thì xác định là không nhấc tay lên rồi Ui may quá cứu cứu cứu cứu giá cứu giá cứu giá Doctor cứu giá rồi anh em ơi Ui rồi Doctor cứu giá May quá anh em ơi được được được được được cứu giá được cứu giá được cứu giá được cứu giá được cứu giá được Ui may quá mất ít máu rồi mất ít máu mất ít máu được rồi được rồi được rồi ô ô ô được được được được bạn ơi được bạn ơi được bạn ơi <laughs> được được được được, sống sống sống sống sống sống sống sống hòa thôi hòa thôi cần hòa là được rồi cần hòa là được rồi ơ đừng thua nhá đừng thua nhá hòa thôi đừng để lọt đừng để lọt đừng để lọt bạn ơi 17 giây nữa phọt máu lên phọt máu lên bật chiến thánh lên bật chiến thánh lên ui hay quá được rồi bạn ơi được rồi được rồi được hòa rồi hòa rồi hay quá hay quá bạn ơi Ngoài rồi Được rồi Quá nhờ Và và Ui còn hai con nữa hai con nữa thôi bạn ơi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi ui rồi không lên run tiếp run tiếp run tiếp ui đâu lên cày thế nhở ra 40 thật rồi anh em ạ à. thế này ra 40 thật rồi khó chịu quá anh em ơi làm nào bây giờ bây giờ gặp hai cái thằng của lai kia mỗi thằng mỗi rau nó chỉ cần đẩy tôi 14 máu thôi thì hai rau đúng đi luôn đấy anh em ạ thế này khó nhờ sống nổi sau cái rau này thì vẫn sống nhưng mà đến được round 40 không cay thật đấy được, được được được được đấy anh em thấy không cái con ờ, con doctor nó gánh tôi từ nãy giờ đấy anh em doctor nó gánh anh em ạ doctor nó gánh suốt từ lúc mà tôi chuyển sang warlock và cái con này nó gánh chưa còn con nào ở đâu trời cố lên cố lên cố lên đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết rồi ôi không sao không sao lọt hai con thôi cũng được Trời ơi nhìn cái bài tôi so với cả cái bài của những cái thằng còn lại kìa Những thằng top 1 thì to thế Top 1 thì to quá rồi anh em ơi Trông bài tôi lèo khèo không kìa Vẫn ở level 8 á Trông cái thằng ở phía trên thì level 8 nhưng mà nó toàn 3 sao Với cả cái đội hình của nó là đội hình meta cơ Tôi bây giờ tôi đang chơi với một cái đội hình là leo khèo Chấp phá này Co chưa lên được 3 sao Co chơi có hai tiền chưa lên được 3 sao Vàng thật rồi Ui, round 40 thật anh em ạ. À. Round 36, bây giờ tôi còn hai con nữa không à? Còn tận hai con lava saman nữa anh em nhá. Nó bảo còn một con thì nó còn khác, nó còn dễ. Đây nó còn tận hai con anh em ạ. Khó lắm. Hai cái con cuối cùng này là hai con khó nhất đây này. Từ đầu game đến giờ roll bao tiền không ra, bây giờ hai con này bao giờ nó mới ra đây. Chết rồi, căng quá anh em ơi. À và ra ra ra ra ra ra round sáu nhá sắp chết người đấy ui ơi, ra đồ kiếm gãy thì ấy ăn thua gì trận này không có đồ ui lava còn một con thôi hay quá thế thì lốt chén rồi anh em lốt chén lốt chén lốt chén cơ hội cơ hội ui ôi đều có cơ hội à ui rồi ôi ui rồi không ra rồi anh em ơi ra đi ui rồi bán lốt ui <laughs> cuối cùng thì mày cũng đã ra con mẹ mày cứu giá cứu giá cứu giá cứu giá cứu giá ra rồi anh em ơi thôi ghép giáp phản rồi anh em ạ vừa linh giáp phản phải đái thật ừ, phát bán cuối cùng rồi nó ra bán mẹ hết rồi ra bán cả warlock rồi anh em tức là bây giờ không đủ 6 warlock đâu chơi bốn warlock thôi vẫn lên được co ờ, ba sao là được rồi đúc cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố bạn ơi cố cố cố cố cố lên cố lên cố lên đừng chết đừng chết hay quá rồi sống rồi sống rồi sống rồi sống rồi anh em ơi sống rồi sống rồi sống rồi cơ hội cơ hội cơ hội là kèo đấy là tôi chỉ nói thế thôi cho anh em vui thôi chứ còn thực ra thì con lava này nó có thể chết bất cứ lúc nào con này là một cái con hai đô anh em ạ à, hai đô ba sao và nó đang ở trong cái bộ 4 warlock thôi chứ không phải là bộ tối thượng 6 warlock Ngoài ra thì bây giờ chúng ta vẫn đang ở level 8 anh em ạ à. Ôi mẹ ơi Nó có làm được cái trò gì đâu Trông gặp cửa lai ở round tiếp theo đây này 21 máu sắp đi mẹ ơi Bây giờ phải lên 9 mà làm gì còn tiền anh em ơi Cần phải có 30 tiền, tiền để lên level 9 Lấy đâu ra 30 tiền để lên level 9 bây giờ đây, Thôi chết tôi ơi Đấy, tôi xong rồi anh em ạ <laughs> Thôi anh em ạ, trận này xác định rồi. Trông này. Ô ô ô. Ô ô vẫn được đấy, vẫn vẫn giữ được máu đấy. Ô, vẫn giữ được máu đấy. Hay quá, lọt một con anh em ạ, thế là cũng được. chính ra nhá là cái trong cái trận đấu này này cái con mà nó nó nó nó cứu giá tôi ý, đóng vai trò là cứu giá tôi ý, nó chính là con doctor anh em ạ Chứ nó không phải con lava đâu Con lava là cái con này là cái con khốn nạn Mất bao tiền roll bây giờ mới ra Nhưng mà nó chả giải quyết được cái vấn đề gì Vấn đề là thế Vẫn chưa thể cứu giá được luôn Thật như thế á Thề Và tôi còn ba cục máu nữa Chắc là tôi vẫn có thể nhây được <clears throat> Sợ thật đấy Bây giờ nha là phải lên 9 Sau đó phải kiếm thêm một con Warlock nữa cơ anh em ạ Thì chúng ta mới có thể là form được cái bộ 6 Warlock Lúc đấy thì mới ăn được Còn bây giờ mấy anh em nhìn kiểu Ui ôi nhìn tầm À nhưng mà được đó Được được được được Ui được được được được được Chết tôi rồi Ôi mẹ đồ nào này nó đẩy cho thì sấp mặt luôn Ui có đi luôn không nhở 19 máu chắc chưa đi đâu Từ từ đã Ui mẹ ơi gần chết Còn hai máu ạ Suýt chết anh em ơi Mẹ quả đấy cứ cố để giữ được cái cái, cái máu Được rồi thôi lên chín thôi anh em ơi Bán con uh, con này đi đủ tiền lên 9 Rồi ok <clears throat> Thế là 6 block hai gót anh em ạ hai gót vào Vẫn còn ba cục máu anh em nhá Vẫn còn ba cục máu cắn luôn đi Cắn luôn đi cắn luôn đi Chúng ta chơi gót đỏ chúng ta mới cần giữ thôi Còn bây giờ cắn luôn thôi chứ còn để làm gì đâu Còn có 9 máu thôi Ui gặp thằng Goblin một lần nữa chắc đi luôn đấy nhờ Gặp Clyde có đi không? Gặp Clyde có đi không? Clyde ok mà có sống được không? 6 Glock rồi bạn ơi, 6 Glock rồi, đừng có đi, đừng có đi. Hay quá ấy con rồng kia. Ô, hóa con rồng con rồng đều hóa được, hay quá. Hay quá, hay quá. Được rồi. Ui, bây giờ thành trò chơi sinh tồn rồi anh ạ. À. Bét sinh tồn ở đây rồi. Ok, ok bạn ơi. Ấy, lên được 6 Glock có khác chưa? Bắt đầu cảm giác được có cái sự khác biệt rồi đấy anh em ạ. À. Bắt đầu có sự khác biệt, bây giờ là bắt đầu có sự khác biệt rồi. Ok, rồi, gót này Bây giờ chúng ta sẽ dần dần chúng ta lên 10 đó, Lên 10 kẹp 4 gót vào thôi anh em Giờ tôi không roll nữa đâu Cái con dust Spirit ý Thì nó tự ra thôi anh em ạ Chứ không roll kiếm dust Spirit 3 à, 2 sao làm gì cả nhá Con đấy thì ra thì ra không ra thì cũng kệ thôi Bây giờ đồ chủ yếu là dồn cho con Lava Saman mà Ok tôi là tôi hy vọng là round này là tôi sẽ có những cái món đồ mà nó tăng một chút nó giúp tôi tăng một chút khỏe tăng giáp để có thể là sống trâu hơn trong combat đấy giáp thì ngon có thêm giáp thì ngon nhẫn thông minh thông minh này không ghép được cái gì cả cho cái đồ nào đến con nghẻ thì thế nào Giáp ra bảo đây, đây, đây rồi anh em ơi Đây rồi, thêm giáp Rồi, ghép được cái huyết trượng luôn anh em ạ Nhưng mà bây giờ là ghép cái BKB hay là ghép cái giáp xoay nhỉ Tôi nghĩ tôi lấy cái ghép giáp xoay anh em ạ Lấy cái giáp xoay ngon hơn lấy cái BKB thực ra thì thì ờ, giảm sát thương các thứ thì cũng cũng khỏe nhưng mà cái này nó sẽ gây thêm đam hai cái giáp xoay này nó có thể cùng xoay một lúc đấy nó gây thêm đam được anh em nhá rồi cho cái cái cái, cái bờ linh cho con này ôi kìa rồi ui gặp ui ơi bắt tớ ở đây bắt bắt kiểu gì bắt kiểu gì sắc phản đây bắt kiểu gì bắt kiểu gì xếp lỗ để bắt à à càng đấy bạn để xếp lỗ để bắt bạn bắt tôi à? à bắt cái kiểu gì bắt kiểu gì bạn ơi bắt kiểu gì ui rồi ôi lại sống rồi anh em ơi rồi <laughs> không dễ thế tôi đã như phải lấy cái giáp phản rồi quá ừ. wow, ok luôn từ từ nha để xem nào còn một thằng uh, Clyde nữa thôi Thằng uh, Goblin thì khá xanh Dark Spirit 2 sao rồi Dark Spirit 2 sao Calong 2, Bom 2 nhưng mà nó cũng đen đấy Không ra con máy bay anh em ạ Không ra được máy bay hơi đen Ra được máy bay thì có khi là full 3 sao rồi Nhưng mà đen quá Không ra được máy bay luôn hai con ờ, con con con ờ, ấy cơ à ui mẹ ơi căng thế nhờ ô vẫn ăn được này hai con ca lông hai con ca lông cơ à ui đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi Clyde đi rồi Clyde bị Goblin đấm đi Nhưng mà tôi lại không sợ Goblin nữa này anh em này Ôi giời anh em ơi Thấy không? Ổn không? Trận đấu là kéo dài hơi lâu ấy. Thực ra là nó thắng một round là nó có cái công nghệ mech ấy Là nó roll ra được mà Nó có công nghệ mech là nó roll ra được cái con đấy Nhưng mà hơi hết rồi mày qua đấy May mà coi như là cái thằng thằng Clyde nó chết Để cho thằng này nó không xanh được nữa Nó không lên được con Calumba Hay quá anh em ơi Bây giờ cậu phải run run tay Rồi cậu cứ run tay ra con con con Calomba đấy nhá Tầm này thắng tôi làm sao được Chưa thắng được Anh em nhìn kìa Anh em nhìn cái con con con con lava saman của tôi nó có giống như là bất tử không <laughs> bây giờ thì nó ổn rồi anh em ơi anh em ơi nhìn ui ôi ô ô kìa kìa tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy đấy lại tỉnh rồi hay quá hai cái chén thánh em ơi làm sao mà chết hai cái chén thánh em ơi khỏe lắm rồi ổn quá nhở bây giờ bạn bất lực rồi bạn ơi tầm này không giết được hai cái giáp phản hai cái chén thánh quá trâu à máu thì tầm chục nghìn máu thôi chứ mấy đâu <laughs> nhẹ nhàng tình cảm Nói chung là bây giờ qua cái giai đoạn mà hết hồn rồi anh em ạ chưa còn cái quả giữa game đúng hết hồn luôn Trước khi lên được con Lava Saman đấy anh em Cướp Dark Spirit Hay quá ừ. Rồi Ủa thế nhờ Quá được luôn anh em ạ Quá Ca lông thì đồ kinh đấy nhưng mà làm thế nào để giết Ui nó giết được chết con Dark Spirit rồi Nhưng mà Lava Saman vẫn sống Ok bạn ơi Đúng là bây giờ mới thấy là cái giai đoạn giữa game Hú hồn anh em ạ Để bây giờ nó mới có cái thành quả như bây giờ Đấy tôi là tôi xác định luôn là tôi chỉ có chơi ở 8 thôi Không lên được 9 mà hết tiền rồi Hết tiền cố phải ra là con Lava Saman đấy Lên 3 sao mà ra được nó rồi để sống sót ừ, coi như là là, là là sinh tồn đến cái giây phút này phải nói là một cái cố gắng quá là xuất sắc của tôi không từ bỏ anh em ạ cuối cùng thì thành quả nó được bây giờ anh em thấy không bây giờ thì cảm giác như đối thủ mới là cái người bất lực khi mà tôi lên được lava saman 3 sao kẹp 6 warlock sắp tới nó sẽ là bốn gót nữa thế thì làm sao mà đỡ <laughs> Để xem là đối thủ làm cách nào Để ăn tôi đây Trời Khó <laughs> Khó lắm anh em ạ Đồ cần đồ tăng thôi anh em ạ Chơi với cả cái con đấy cần đồ tăng là Càng nhiều đồ tăng là tốt Bây giờ lấy thêm cái um, Mặt lạ hút máu cuối Hút máu cuối đi lại nhận thông minh Món này chả ghép được cái gì Hay là giáp xoay Không Giáp xoay nếu mà anh em lấy hai cái giáp xoay ấy Ở level cao thì nó sẽ không được xoay cùng nhau nha anh em nhá Nó sẽ không tách đâu Lấy hai cái ở level khác nhau thôi Rồi, lên 10 thôi anh em, cái bốn gót vào. <clears throat> Thằng này nó cũng hơi đen Nó không ra là con máy bay ấy chứ Ra máy bay thì nó khác Đen nhở Ra máy bay thì là nó kẹp thêm được bộ mèo với cả Vứt được thêm hai con vi giạt vào thì nó khác đấy Nhưng mà nói thế thôi nhá Nhưng mà cũng chưa chắc ăn được tôi đâu ừ, Kể cả là có ra được con máy bay thì cũng chưa chắc ăn được đâu Với một cái con uh, Lava Saman như là bất tử như thế này thì Khó lắm Khó lắm bạn ơi Rồi ôi quá khứ nghèo khó bây giờ đã được thành quả đại gia <laughs> đại gia với một nghìn tỷ trong tay nói chung là cái tầm này thôi bạn ơi làm thế nào mà đỡ trời ơi quá khứ nó chỉ là quá khứ bây giờ nó hiện tại <laughs> hiện tại bây giờ sao bây giờ cười nhiều thế anh em bảo thế đi anh em hỏi tôi là tại sao bây giờ cười nhiều thế trong khi vừa đấy thì khóc liên tục ok anh em cái lúc mà chúng ta nghèo khó lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái tâm lý lúc nào chúng ta sẽ phải khóc nhiều hơn <laughs> còn bây giờ chúng ta khi chúng ta có tiền rồi chúng ta khỏe rồi thì đấy cái câu chuyện nó khác vị thế nó khác em hiểu không vị thế tâm này là vị thế của người có tiền vị thế của đại gia đấy tầm này nói chung là đấy cậu thích bây giờ tớ, có, có có có cần là phải về về chỉ cho là chơi như nào không đấy phải nói thế chứ à đây cũng cũng cũng có một tí gọi là thay đổi đấy chính là kẹp ờ, bốn uh, spirit kép 4 Spirit để counter và Lava Saman đánh gần ạ Nhưng mà Lava Saman này nó đấm được mấy cái đâu Đấy, ngoài cái việc đấm ra thì nó còn bắn trưởng cơ mà bạn ơi Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi Đông đá, à này câu kéo thời gian thôi Câu kéo thời gian đến lúc tỉnh dậy thì lại coi như là bắn trưởng, có gì đâu Đóng đá, ừ thì cứ cho đóng đá, còn giáp phản, ôi giời Đóng đá vẫn phản được giáp mà Chưa kể Dark Spirit đứng đằng sau đốt nữa Nói chung là không ăn thua không ăn thua bạn ơi được đấy tớ thích cái suy nghĩ của bạn à, tớ rất thích cái suy nghĩ của bạn <laughs> ok được được hay lắm thế này là là là top một rồi <laughs> thế này top một rồi anh em ơi thôi nhá suyệt suyệt nha anh em nhá suyệt suyệt <laughs> bí mật bí mật bí mật đừng nói ra đừng nói ra đấy ok bạn ơi cứ tiếp tục thế nhá rồi Hay quá anh em ơi Được thế nhờ thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi giết hết còn mỗi con, con lava thì vẫn chết thôi đâu gì đâu cố lên bạn ơi rơi bình thường giết hết con lava giết kiểu gì mà trận này có phải kéo hơi dài nhỉ anh em nhỉ kéo kéo dài quá nhỉ round 50 cơ à Trận này 50 round luôn Đấy nhưng mà thôi thì cũng để cho anh em chứng kiến cái con lava bất tử của tôi Nó tiếp tục nó hành cái con ca lông hai đô ba sao đấm 5 đô hai sao như con Và bây giờ cố gắng là roll chay lên con ca lông ba sao cho tôi xem nhá Lên đi, lên lên ca lông ba sao cho tôi xem để, xem là liệu rằng ca lông ba sao có có solo nổi cái con lava saman này không Anh em ạ, à, đấy nó thế Đấy, rồi xem xem có solo được không nhá tí nữa sang xem một solo được không cố gắng là cố cố để kéo dài thời gian ra đấy thực ra thì tôi tôi cũng muốn kéo dài thời gian để cho đây này còn đúng một con nữa thôi ôi đúng đúng đúng bạn ơi bán đi bán đi bán đi roll lốt đi đúng rồi bán đi bán bớt đi mà roll roll ca lông ba sao thế nào thế nào solo thế nào, như nào liệu rằng là solo với cả lava saman hai đô thì có ăn được không đúng rồi bạn làm rất đúng ý tớ Đúng kiểu làm của ten luôn <laughs> Hay lắm bạn ơi Cố lên Ron, Ronny Đấy Ronny Ronny Ronny Sắp được rồi Sắp được ca lông 3 sao rồi bạn ạ Cố lên nào Chứ còn giữ lại mấy cái con bom biết các thứ làm gì đâu Đằng nào cũng còn slot đâu mà cho vào Bây giờ làm gì con slot mà cho vào đâu Đúng không Rồi rồi còn tôi bây giờ thì anh em lại thấy tiền lên 50 tiền rồi này Lại nhà giàu rồi Tôi bảo rồi đại gia mà Đó, Rao sau có 50 tiền để xả để kiếm cái gì Kiếm rất nhiều thứ luôn Kiếm thêm một con khan 3 sao đi thì có làm sao nhở Ờ được đấy Được đấy Khan Dash Spirit 3 sao được không Được đấy Đối thủ roll chay ra con Calong 3 sao Rồi tôi roll chay ra con Dash Spirit 3 sao hợp lý ờ. <laughs> quá hợp lý luôn anh em ơi xong trận này kéo dài quá quá cả rào ba năm mươi luôn anh em ạ qua rào năm mươi luôn gần rào bốn mươi mới lên được lava saman ba sao ừ. xong rồi đến rào năm 50 tức là chúng ta cũng chỉ được chứng kiến cái con lava saman này nó hành đối thủ trong vòng 10 rào rồi đấy anh em cũng chỉ được xem lava saman đánh nhau trong vòng 10 rào nhưng mà công nhận măng nhãn thật sự bất lực dành cho đối thủ đối thủ không làm gì được luôn rồi lốt anh em đây rồi đây rồi ok nhá anh em nhá bắn này đi tiếp ui đây rồi anh em ơi hai sao luôn hay quá đúng là người có tiền anh em ạ ui đang speed thôi để để để thôi anh em thôi thôi thôi thôi, hai sao được rồi kiếm mấy con hai đô thôi ham gì ui mà không kịp rồi anh em ơi tiền nhiều quá không kịp tiêu Đúng là nhà giàu Rao cuối rồi bạn ơi Úi rồi vẫn chưa lên được ca lông ma sao à Thế thì tôi thì đi rồi còn gì nữa Úi giời Anh em thấy không Đây bây giờ Ô ô ô ô ô ô bạn ơi ô bạn ơi Còn nhiều máu lắm 4.000 máu cơ mà 4.000 máu cơ mà Nhiều còn nhiều Còn sắp phản bật lên cơ mà Bình tĩnh bạn ơi Úi giời Úi, Úi giời Quá đơn giản này anh nghe thấy không bất tử luôn không làm gì được luôn anh em ạ không làm gì được luôn rồi rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi clip này chúc anh em quang minh trần và anh em bùi quang thạch xem clip vui vẻ nhé chính ra là cái bộ này nó cũng khá là mạnh đấy nếu mà nó trong những cái trận đấu mà nó không có bit thì bộ này chơi được anh em nhé chơi được đấy không có bit đánh cờ lai được đánh với những cái thằng cờ lai được trận này thực ra có bit nhưng mà bit đi sớm bit đi sớm rồi anh em ờ, để tôi check đồ cho anh em xem Đấy cái bọn Goblin này nó mạnh đấy chứ Đồ này ui dồi ôi anh em ơi Dash Spirit RO Cà lồng 5 món đồ cam ạ Đấy mà vẫn cân được Lavasaman 2 đô 3 sao vẫn cân được bình thường Anh em thấy không Mạnh đấy chứ Anh em thử chơi xem nhá Được đấy Được đấy tôi nghĩ là được đấy Mỗi tội là tôi cũng phải có một cái lưu ý với anh em nhá Một cái lưu ý quan trọng ấy Là trong trận đấu đấy là phải không có bit Bởi vì nếu mà có bit ý, thì chơi nó sẽ rất khó nhá cái bộ beat là cái bộ rất là counter của cái bộ này đấy nên là tôi tôi tôi có cái chú ý đấy cho anh em và nếu anh em vẫn rất là thích xem cái bộ warlock này cũng như là đam mê chơi cái bộ warlock này thì anh em có thể chọn clip ở cái màn hình kết thúc anh em nhé hai clip ở màn hình kết thúc đều là những cái trận đấu rất hay rất hay ho anh em nhớ tin tôi đi xem đi nhớ hay lắm